một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi chúng ta sử dụng chiếc xe này đi cả gia đình đi tham quan đi du lịch đi về quê đều rất là tiện dụng chúng ta đi cả gia đình luôn mà giá thành thì rất là hợp lý thôi chỉ nhỉnh hơn một em SH 150 phân khối của Việt Nam một chút thôi nhưng mà chúng ta đã có một chiếc xe 8 chỗ ngồi che nắng che mưa rất là tiện nghi quý vị nhé điều hòa mát lạnh luôn điều hòa được chia đến từng chỗ ngồi luôn đấy và đặc biệt nữa là với cái dòng xe này thì cũng đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi Đã được uh, người Việt tin dùng rồi quý vị Máy của nó thì rất là lành tính quý vị nhá, ít hỏng vật Đấy, Và điều đặc biệt nữa là uh, hệ thống khung gầm cũng như là thân vỏ của chiếc xe này thì rất là dày và chắc chắn luôn Vâng quý vị và các bạn thân mến à, Tôi đang à, giới thiệu đến cho quý vị đó chính là chiếc xe Mitsubishi Jolie sản xuất cuối năm 2004 máy turbo rồi quý vị nhá máy turbo của nó thì cũng ờ, tiết kiệm nhiên liệu lên rất là nhiều rồi và nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến hơn 8 lít xăng trên 100 km thôi một cái mức ờ, tiêu hao nhiên liệu có thể nói là cũng tương đối là phù hợp cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi quý vị nhá Đấy.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 cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy rằng là còn rất là căng luôn quý vị nha và cước khít không có dấu hiệu gì của sự công vinh điều đó chứng tỏ là chiếc xe này chưa hề bị đâm đụng hay bị tai nạn quý vị Đấy, và cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị còn trong veo luôn vẫn là đèn zin cho xe từ đầu quý vị nha không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị à, bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị và chính giữa của nó là cái à, mặt ga lăng và cái biểu tượng Mitsubishi một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và đến năm 2004 thì nó đã lên mắt xích turbo rồi quý vị nhá và cái bàn đời sốc phía trước đây chúng ta thấy còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều đây quý vị thân vỏ thì căng đét luôn và đây chúng ta thấy cái mặt la răng của nó đây là la răng đúc rồi quý vị nhá chủ nhân người ta đã sơn cái màu sơn đỏ ở phía trong nhìn rất là thể thao và hợp thể trang vẫn là la răng xịn theo xe vẫn chưa bị phết phẩy sơn vào đây đâu quý vị nhá cho nên là chúng ta thấy rằng là à, không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị à, à, xước xác gì đâu quý vị đây và cái mặt la răng phía sau này cũng vậy cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá đây cái khoang lốp đây cái gót khoang lốp đây chúng tôi đang chỉ tay đây cũng không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mọt mục gì đâu quý vị sát xi kia chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá ấy đây chúng ta thấy keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục với cái sản phẩm này thì chúng ta thấy rằng là thân vỏ của nó cực dày cho nên là chiếc xe này hầu như không có một vết mọt trên chiếc xe này luôn đèn cột lốp treo và cái đèn à, hậu phía sau này cũng còn rất là đẹp luôn Đấy. tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn đây và chúng ta thấy là cái gót khoang lốp phía sau bên phụ đây cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mục hay bị cắt vá đâu đây và cái khoang lốp của nó đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng ở bên trong người ta cũng đã sơn màu đỏ rồi thể thao quý vị nhá đây tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi nó có một cái màu xanh dưa là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe Jolly này Đấy, chúng ta thấy quay cận cảnh và quay thật gần để quý vị theo dõi thật rõ chúng ta thấy không có một vết gợn luôn điều đó chứng tỏ chiếc xe này không bị đắp mặt tiết nhiều thân vỏ vẫn còn rất là căng quý vị nhé Đấy, bản đủ và cái mặt la răng phía trước của nó đây cũng còn rất là sáng luôn và vẫn là cái mặt la răng zin theo xe từ đầu chưa bị xước xác đứt vỡ hay bị phết phẩy sơn nội vào đây đâu quý vị nhé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 Đấy, và một chút cái các quay từ phía sau này cũng vậy để chúng ta sau khi xem xong video này chúng ta có thể đánh giá được trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi và có thể gọi điện ngay cho tôi rồi để sở hữu chiếc xe này với mỗi sản phẩm của chúng tôi chúng tôi thường quay rất là kỹ từng chi tiết từng à, góc cạnh Đấy, để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ sau đó chúng ta mua đưa ra quyết định mua xe và cũng là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa cứ ra khỏi nhà là mất tiền rồi quý vị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 Bấm này chúng ta biết luôn Không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá Đấy. Đấy, Không bị mòn mờ Một chút nào vẫn còn sáng Và rất là đẹp luôn Đấy. Những cái nút bấm này là chúng ta sử dụng thường xuyên Đấy mà bây giờ nó vẫn còn đẹp như này và cái dòng Jolie thì chúng thấy cái yếu điểm của nó nó hay bị mòn mờ khu vực này lắm nhưng mà chiếc xe này thì không điều đó chứng tỏ là chủ nhân người ta đi rất là ít luôn đây và chúng ta nhìn thấy cái mặt à, à, vô lăng của nó đây mặt vô lăng phím còi đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ và nhựa của nó còn rất là tươi luôn nhé kể cả các cái khóe vô lăng đây da vẫn là da xịn của nhà sản xuất từ đầu luôn và chúng ta thấy nó không bị mòn mờ không bị à, rách vá ở đây quý vị nhá đây cái à, hộp cần số của nó đây chúng ta thấy các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn màn hình camera lùi đầy đủ hết điều hòa đấy đây tabi của nó đây còn rất là tablo còn rất là sáng đây tabi của nó đây đấy chúng ta thấy nhựa của nó cũng còn rất là đẹp luôn kể cả các cái tay mở cửa đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ quý vị nhá Đấy, còn khá là tươi luôn kể các cái tay mở cửa cũng vậy Đấy, còn cái nỉ của nó vẫn là nỉ theo xe từ đầu quý vị nhá kể cái phần nhựa phía dưới của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn đấy và hàng ghế thứ nhất đây Đấy, không có dấu hiệu gì của sự rách vá quý vị nhá và vẫn ghế là ghế da xịn nha quý vị nhá Đấy, rất là đẹp luôn quý vị keo chỉ thì không tính đến rồi cam kết với quý khách là zin 100% không mất một phân keo sợi chỉ nào mà cũng không bị mọt mục quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy không mất một phân keo sợi chỉ nào và cũng không bị mọt mục gì đâu trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe từ đầu nhá hai vùng điều hòa nhá quý vị nhá đấy ngồi rất là rộng rãi luôn và điều đặc biệt nữa chiếc xe này chạy rất là đầm luôn đây hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất đẹp không có dấu hiệu gì của sự rách vá và may cũng rất là căng luôn kể cả là hàng ghế thứ ba đây cũng vậy đấy, và điều, đặc biệt nó ngồi rất là rộng rãi quý vị nhá cái tắp đi cửa sau bên phụ đây quý vị đấy, các cái tay cửa đây đấy, chủ nhân sử dụng rất là kỹ luôn không bị mòn mờ mất màu sơn đâu quý vị nhá kể cái phần phía dưới này đây đấy tắp đi cửa vẫn còn sần và tươi sáng không có dấu hiệu gì có sự bị bạc màu đâu quý vị keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đó các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây kể cả phần phía dưới đây đây còn rất là sáng luôn khoang lốp đây gót khoang lốp đây vẫn còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự bị cắt vá đâu quý vị nhá đấy tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị đây sắt xi của nó đây đấy chúng ta thấy còn sáng trưng luôn các bạn nhé không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu tốt của nó đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá và không một vết dầu mỡ quý vị nhá đấy và bây giờ tôi chuyển mới quay sang cái góc quay của phía bên lái đấy chúng ta thấy rằng là đây đấy, cái mặt vô lăng của nó đây còn rất là đẹp luôn quý vị nhá không bị mòn mờ một chút nào cái táp đi cửa đây khá là sáng luôn các cái tay mở cửa đây đấy chúng ta thấy không bị bạc màu không bị gãy vỡ gì đâu các phím bấm lên xuống kính vẫn hoạt động bình thường đấy và cái tắp đi đây phần phía dưới này, này đấy chúng ta thấy là như vậy đây keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở đấy cái phần phía dưới này đây cũng không bị kể cả các bậc lên xuống này chúng ta thấy nó cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây và cái cánh sau này chúng ta thấy cái tắp bi cửa đây rất là sáng luôn quý vị nhé keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở thì ở à, phần phía dưới này đây đây chúng ta thấy rằng đây gót không lốp đây không bị mọt mục một chút nào luôn quý vị nhá trần của nó đây còn rất là sáng luôn quý vị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 các cái phím bấm đây chúng ta thấy rằng là còn sáng trưng luôn quý vị nhá không bị mòn mờ một chút nào còn quá là rõ ràng kể cả cái phần sơn màu bạc này vẫn là màu sơn zin của nhà sản xuất luôn đây cái mặt vô lăng của nó đây Đấy, và đây cái đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá và bây giờ đến cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ là Tôi đã nổ máy rồi, máy cực ngon nhá, máy nổ cực êm luôn, đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị nhá. Đây. Đấy, chúng ta thấy rằng là đây. Chúng ta thấy máy cực ngon luôn đây. Chúng ta thấy nhìn thấy các cái nhựa của nó vẫn còn vàng ươm mờ mờm đây quý vị nhá. Đây, vàng ươm luôn này. Đấy, vàng ươm luôn, ốc này. Vẫn còn vàng ươm luôn quý vị. Đấy, máy khô ráo cực ngon nha quý vị nhá không một vết dầu mỡ luôn cái răng của nó đây Đấy, chúng thấy đinh tán của nhà sản xuất đây đinh tán của nhà sản xuất đây lỗ bấm tròn xe đây ấy keo chỉ của cái cabo phía trước đây đấy chúng ta thấy đây đấy lỗ bấm tròn xe đây lỗ bấm còn tròn xe đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị và giờ tôi nổ máy vừa nãy quý vị.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 Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực ngon luôn, đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn. Đấy là cái cam kết của chúng tôi. Đấy, đây chúng ta thấy thân vỏ càng đét luôn. Có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy quý vị nhá. Đây, chúng ta thấy chỉ với 135 triệu đồng và bây giờ là một chút nội thất bên trong. Đây, chúng ta thấy màn hình đầy đủ hết quý vị nhá. Tắp lô của tắp lô của nó đây đấy tắp bi cửa đây keo chỉ thì không mất một phân keo sợi chỉ nào rồi đấy kể cả là cái tắp bi cửa phía sau đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá kể cả phần phía dưới này đây keo chỉ có cánh sau đây bên phụ này quý vị cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá hàng ghế thứ hai đây trần của nó là trần nỉ còn rất đẹp và đây là cái tắp bi cửa phía sau phía trước đây bên lái đây quý vị đấy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 máy gầm đại chất nhá máy của chiếc xe này đại chất luôn máy cực êm và chạy cực bốc luôn quý vị nhá đấy và chúng tôi xin được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau